Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ. À. Hôm nay thì mình lại tiếp tục với một bộ truyện fanfic mới viết về Miu Rap của một tác giả quan gia có nickname là Lay Thanh Hao. Truyện này được tác giả viết với giọng văn khá là cuốn hút sâu sắc và tràn đầy năng lượng cũng như có rất nhiều những tình tiết thú vị được tác giả chia sẻ và trí tưởng tượng của mình. Hôm nay thì mình xin giới thiệu bộ truyện trò chơi sắc màu của tác giả Lê Thanh Hao đến với mọi người cũng như nếu như các bạn có muốn xem trực tiếp từ các chat truyện thì có thể vào website truyệnkhuôn.net hoặc là tìm từ khóa theo Milrap Fanfic tên truyện là trò chơi sắc màu thì sẽ ra trọn bộ của tác giả Lê Thanh Hao ạ. À. Vâng, có đôi lời thì giới thiệu về truyện từ tác giả ạ. À trò chơi sắc màu Mia và Rap là thuộc về họ Còn nhân vật Sai và Lờ Hông của tác giả May Tôi chỉ mượn tên thôi nhé Tóm tắt lại là Miu sẽ ra sao nếu như biết được người yêu của mình có anh em sinh đôi Thế loại sẽ có những từ không hay lắm Cân nhắc trước khi đọc nhé Và Miu Rap, Lờ Hông Sai Đó là hai cặp chính phụ trong uh, bộ truyện ạ à. Về cốt truyện thì thập cẩm ít ngược HE Một số cụm từ liên quan đến bộ truyện đó là Nếu em thích anh thì làm bằng trai anh đi Cho phép tôi nhắc lại lần nữa nha Tôi ghét gay, một lũ kinh tởm Em thay đổi đến vậy sao cho con của anh Chuyện nhỏ mà, để tao lo Và đó là những cụm từ liên quan đến bộ truyện mà tác giả xin giới thiệu Thì hôm nay mình cũng giới thiệu với mọi người tập 1 của bộ truyện trò chơi sắc màu của tác giả Lê Thanh Hao được đăng tải trên website truyệnkhôn.net ạ. À. Chúng ta đi vào tập 1 nhé. Tập 1 hôm nay có tiêu đề là Khi em cười. Đầu tiên là giới thiệu về nhân vật rap đấy ạ. À. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, từ những điều tốt đẹp đến những điều xấu xa đều có những sắc màu riêng của nó. Giống như cuộc đời của tôi vậy, một màu xám tro đến khi gặp được người bạn thân nhất của đời mình, lờ hồng. Mọi thứ đã dần dần thay đổi bởi chính tôi, từ một kẻ lầm lì ít nói trở thành một cậu bé dần dần lạc quan yêu đời Tôi tên là quốc năm nay 18 tuổi, hiện tại là sinh viên năm nhất của Đại học Bangkok. Có một đứa bạn thân tên là lờ Hong. Chúng tôi tình cờ quen nhau tại một quán cà phê gần trường mà tôi làm thêm đấy. Nhắc đến lờ Hong thì lờ Hong là một người có gương mặt khá sáng sủa, dễ thương, được vài người bạn gái trong lớp để ý nữa. Ừ thì có người đơn phương, có người thì thẳng thắn tỏ tình nhưng luôn là 100% sẽ nhận lại những lời từ chối nhẹ nhàng từ nó vì đơn giản nó là gay. Nó đã come ao với gia đình, lúc đầu thì gia đình cũng phản đối nhưng tính cách của nó thì cứ từ từ mà giải quyết. Chuyện đó bằng cái sự mặt dày của nó thế như vậy. Sau này thì đỡ hơn rồi, đôi khi tôi cũng bị mượn làm bạn trai của nó cơ mà. Thôi nó liên huyên như vậy được rồi, tôi cũng thích con trai, phải đó, tôi cũng là gay mà nhưng mà gia đình tôi theo nghề sư phạm thì một thằng bóng như tôi là điều ô nhục của cả dòng họ mà tôi phải giấu kín đến khi chết đấy đôi khi tôi cũng muốn sống thật với bản thân mình lắm chứ nhưng mà nhìn người chú út trong dòng họ mẹ tôi bị đuổi ra khỏi đường vì bị phát hiện sự ô nhục đó làm tôi khá chùn bước Tháng 8 năm 2018, Sáng nay tôi đến khoa âm nhạc của trường phụ là Hông một số việc vì hôm nay khoa của nó tổ chức một mini concert. Là Hông thì hát chính nên nó phải đi thật sớm để luyện tập vì chiều nay 2 giờ là tổ chức rồi. Ê Rắp, mà lấy giùm tao cuốn sổ nhỏ trong ba lô được không vậy? Tự nhiên quên mẹ cái lời bài hát rồi. Tôi biểu môi và cà khịa nó. Ca sĩ hát chính mà nghiệp dư vậy à? Xuống đi, khỏi hát nữa đâu. Làm mất mặt danh tiếng của khoa ghê á. Là Hâm cầm cái microphone như muốn ném về phố tôi và giả bộ hát chế lời Nhưng mà đây là bài hát tiếng Đức dành cho một người con trai tao yêu Đừng để tao phải chọn cái micro này cho mày đấy Tôi bất lực đành đưa nó quyển sổ được lấy từ ba lô Thật ra tôi cũng coi sơ sơ qua nhưng chả hiểu được cái gì ngoài từ Lippy là yêu đấy Oh let's go tiếng là hông vang lên cùng bài nhạc Khi em cười anh như thấy ánh nắng mùa hạ khi em cười cũng khiến anh cười theo và chính em làm anh quên đi mọi sự hoài nghi khi em cười chỉ khi em cười ánh mắt nó nhìn tôi có điều gì đó khiến tôi khó hiểu nói đến nhân vật lờ hông tôi là lờ hông một người con trai nhưng bị chính ông trời coi thường tại sao ông trời lại coi cho tôi một không phải là người bình thường cơ chứ tại sao ông trời lại khiến tôi không thể thích dù chỉ một người con gái thôi cuộc đời tôi cũng chả có gì đặc biệt cả đến khi tôi gặp được cậu ấy tôi nhớ là một chiều mưa có một người cao cao gầy gầy mang hồ sơ tới xin việc của quán cà phê chỗ tôi làm nhìn ánh mắt buồn của cậu ấy khiến tôi thấy tội nghiệp và mong cậu ấy được đạo vào thật bất ngờ là lần này ông trời đã dần có thiện cảm với tôi bằng cách cho cậu ấy vào làm cùng đấy một thời gian sau thì hai đứa dần dần thân với nhau hơn và một buổi tối tháng 6 thì tôi biết được sự thật rất tại sao lại có đôi mắt buồn như vậy Mày cút khỏi nhà tao thằng bóng Tao đéo có một đứa con như mày Thứ đồ trai không ra trai Gái không ra gái Cặn bã của xã hội ấy Giọng nói phát lên khi tôi và Rap đang đi qua một con đường Trước mặt tôi là một cậu bé đang rơm rớm nước mắt Và nắm chân người đàn ông như bị ông ta đạp ra mạnh bạo hơn nữa Lan xin cha Con đứng con trước giờ chưa từng làm sai gì Con đã cố gắng học thật giỏi để cha tự hào Sao chỉ có việc con thích con trai mà làm cha dặn con đến như vậy cậu bé tên lan ngồi quỳ gối trước mặt người đàn ông và khóc lóc cầu xin tôi thấy bất bình nên chạy tới đỡ và nở năng một tách nhỏ nhẹ dù trong lòng lửa giận đang bùng cháy con xin chú đừng làm như vậy cậu ấy chỉ không thể thích được con trai thôi mà người đàn ông nhìn tôi khinh bỉ cười và nói móc ừ cũng cặn bã nên bên nhau đấy nồi nào thì úp bung nấy thôi mà từ nay mày đi luôn đi tao đéo có một đứa con như mày người đàn ông quay lại đạp chân bước đi một cách mạnh bạo tôi thì dìu cậu bé lên và bất ngờ khi thấy rắp rơi từng giọt nước mắt tôi dìu cậu bé tới quán cà phê chúng tôi đang làm đêm đó cả ba tâm sự với nhau tôi biết được rắp cũng là gay giống tôi cậu ấy không thể khơm a vì áp lực gia đình còn lăng thì tôi xin anh min chủ quán cà phê nhận nuôi có điều kiện là làm thêm nhân viên ở đó anh Min thì vui vẻ nhận lời ngay Hôm đó còn thấy nụ cười thật tươi của anh ta nữa kìa Tôi thì thích một người Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu ấy là tôi lại sao xuyến Nên tôi hát bài khi em cười bằng tiếng Đức Thứ tiếng không phổ biến ở, ở bên đất Thái này đâu Ừ thì bài này dành cho rap đấy Từ đêm cả ba tâm sự Rap khóc rất nhiều Nhưng rồi khóc xong thì cậu ấy lại cười ngay Nụ cười thật sự tỏa nắng Khiến tôi say nắng lúc nào lại không hay Hay Xin lỗi, anh tới trễ. Một con người da trắng với giọng nói thân thuộc đã xuất hiện. Từ xa xôi cũng đoán ra được là ai rồi, cha Miu đấy. Người đứng đầu khoa âm nhạc của trường đây mà, ổng hay tới trễ, thường xuyên vì hai viện cớ bạn này nọ lắm. Thôi kệ, chả là quản lý, muốn sao cũng được mà. Ở đây là ai hả mày? Anh Miu vỗ vỗ vai tôi và hỏi, à đây là Rắp, bạn của em mà hồi trước em có kể cho anh nghe đấy mà chưa có dịp gặp tới mãi hôm nay mới gặp được anh miêu nhìn rắp với ánh mắt thân thiện và đưa tay cho gấp bắt tay em em chào anh ạ à, em là rắp cana quốc ạ à. gọi gọi là gấp cũng được ạ à. miêu cười nhẹ và nói ừ anh chào em cứ gọi anh là miêu anh cũng là bạn của lờ hông mà hai mắt nhìn nhau một con tim lỡ nhịp một con tim bồi hồi một con tim hơi nhói Vâng, đến đây thì mình xin kết thúc tập truyện của ngày hôm nay nhé Vì bên đây mình sẽ à, train luôn cả phần tiếng Anh để có thể là các bạn nước ngoài á, bạn ấy mấy bạn ấy cũng muốn xem về à, các chuyện phân phít ở Việt Nam thì mình sẽ chuyển lại để vừa đọc để mọi người vừa có thể đọc theo á thì à, còn rất nhiều thiếu sót nên cũng mong mọi người thông cảm và chia sẻ cũng như là đọc để thư giãn hả cảm ơn mọi người đó ủng hộ chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nhé xin tạm biệt